Sau quý nhân thường xuất hiện trong cuộc đời mỗi người, biết ơn họ, con đường công danh sự nghiệp sẽ bớt gặp gánh chắc trở. Trong sự nghiệp, bạn có thành quả tốt hay không, điều này phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Tuy nhiên, ở nơi làm việc của bạn, thường sẽ có 6 kiểu người là quý nhân của bạn. Họ có ảnh hưởng lớn đến con đường thành công của bạn. Hãy tinh tế nhận biết, biết ơn và đối xử thật tốt nếu may mắn gặp được họ những người sẵn lòng chỉ bảo cho bạn. Dù là mới đi làm hay đã lăn lộn nhiều năm trong cuộc sống, nếu có một người để bạn có thể tin cậy, có thể gọi điện nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn, sẵn sàng chỉ bảo hoặc truyền kinh nghiệm lại cho bạn mà không hề suy nghĩ gì, người này chính là một quý nhân, một người thầy trong con đường sự nghiệp của bạn. Bất kể giờ đây bạn công thành danh toại hay chỉ là một người bình thường, nếu đã từng gặp được một người như thế, nhất định phải biết ơn và trân trọng, đồng thời đối xử thật tốt với người đó, đối thủ của bạn. Chúng ta không thể tránh khỏi những va vấp trong công việc, sẽ luôn có một người thích tranh giành với bạn, trở thành đối thủ của bạn trong công việc, nhưng xét ở góc độ nào đó theo hướng tích cực, có một người khiến bạn trở nên trưởng thành và tiến bộ, giúp bạn trở nên trầm ổn và chín chắn hơn. Đó là một điều đáng quý hãy cứ giữ thái độ cạnh tranh lành mạnh và thầm cảm ơn người đó bạn nhé. Người đầu tiên phát hiện ra tài năng của bạn. Khi bạn vẫn còn là một thanh niên phản nghịch và liều lĩnh, nếu có một người phát hiện ra tiềm năng của bạn, quyết định để bạt bạn và cho bạn cơ hội thể hiện khả năng của bản thân. Từ đó bạn mở ra được một con đường thăng tiến mới cho chính mình. Người đó chính là bá nhạc của đời bạn. Bá nhạc thường gọi là Tôn Dương, sống vào đời nhà Chu thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là thiên lý mã này được dùng để chỉ người có tài nhìn người và giới thiệu người tài. Nếu may mắn gặp được người như vậy, hãy luôn ghi nhớ công ơn và báo đáp ơn nghĩa mà người đó đã mang đến cho mình. Người trở thành tấm gương cho bạn noi theo ở nơi làm việc. Nếu một người khiến bạn bị thu hút bởi tài năng, nhân phẩm và kinh nghiệm sống phong phú cũng như thành tựu nổi bật của họ, khiến bạn sùng bái họ. Từ đó bạn coi người đó là tấm gương nơi làm việc để bạn noi theo thì đó chính là một quý nhân của bạn. Nhờ có người đó, bạn học được cách đối nhân xử thế và bạn ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Họ chính là tấm gương tốt cho bạn noi theo. Vậy thì tại sao bạn không gần gũi, tôn trọng để học hỏi được nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân hơn nữa? người đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Bạn và một người nào đó từ người lạ rồi trở nên thân thiết, từ không giao tiếp trở thành tri kỷ. Bạn từ một kẻ thấp cổ bé họng trở thành một giám đốc hô mưa gọi gió. Dù bạn có ra sao, thì người đó vẫn dắt tay bạn, cùng bạn vượt qua bao sóng gió. Nếu thực sự gặp được một người như vậy, đó chắc chắn là một đồng đội đáng tin cậy. Hãy đối xử thật tốt với người đồng đội này bạn nhé. Cuối cùng là chính bản thân bạn. Bình thường cũng được, thành công cũng được, bạn chính là phiên bản tốt nhất của chính bạn. Quan điểm của người khác, chưa chắc bạn đã thẩm thấu được. Cách sống của người khác, chưa chắc đã phù hợp với bạn, thay vì học theo người khác. Tại sao không sống cho thật vĩ đại để người khác học theo mình? Không có chuyện gì là to tát cả, hãy đứng thẳng lên và đi về nơi mình thích. Hãy đối xử tốt với chính bản thân mình. Trong bầu trời rộng lớn của bạn sẽ còn có rất nhiều người cần được bạn đối xử tốt. Nếu bạn có tấm lòng biết ơn thì cuối cùng họ cũng sẽ trở thành quý nhân trong cuộc đời bạn.